Chào các bạn, à, ngày hôm nay uh, shop điện cơ xin phép được giới thiệu tới các bạn video hướng dẫn trình tự thi công hệ thống điện âm tường âm vách bê tông. Thì uh, bước đầu tiên của quy trình à, đặt đế âm vách bê tông tường cứng đó là uh, khui các bóc xốp đã được đặt trong uh, lúc đổ bê tông uh, đúng cao độ cái đế âm đã được lắp đặt sẽ được lắp đặt thì uh, dùng cụ thì như các bạn cũng thấy đó là uh, các uh, cái máy uh, ờ, bán cốt máy tia laser bán cốt cùng với các thiết bị cắt độc đây uh, cốt thì là, là dùng cốt sàn uh, cốt căn hộ đã có sẵn đây còn đây là cái máy bắn uh, tia laser uh, máy bắn cốt uh, thông dụng thì uh, đây À, đối với vách tường xây hay tường là tường mềm thì bước đầu tiên của công tác trên đế à, vẫn là mixing và cắt đục meeting thì các bạn có thể là dùng phân cặn để vẽ lên tường sau đó dùng các máy cắt chuyên dụng để cắt các đường ống đi theo dấu đã cắt đó đây các bạn cũng thể nhìn thấy uh, mẫu à, sau quá trình cắt đục tháo xốp vệ sinh các vị trí ờ, đặt lối chờ đặt bóc tủ âm tường thì chúng ta tiếp tục uh, chuẩn bị các vật tư thiết bị như sau để phục vụ công tác chôn đế thì uh, đầu tiên là tủ nền nặng uh, và các cái tủ điện nhẹ như tôi đang ờ, cầm đây là tủ điện nhẹ thì ờ, tủ đường nhẹ của tôi thì uh, công trình tôi đang sử dụng đó là cùng tủ uh, 12 đường và uh, tủ điện nặng của chúng tôi thì uh, là hiện tại là tủ 18 đường và uh, dùng tủ Snyder và tiếp theo đó là cái món chính của video ngày hôm nay đó là đế đế hôm nay uh, phục vụ cho công tác uh, ổ cắm công tắc cũng như là nút mạng à, và các uh, thiết bị uh, vật tư uh, thiết bị uh, thi công như là đây à, món thước livo thước kẹp là cân bằng thủy rồi à, tiếp theo là thước à, thước kéo thước đo kèm cắt ống và món không thể thiếu trong công tác đặt à, chôn đế đó là à, vữa vữa vữa thì uh, mắc uh, cao hơn vữa xay uh, ờ, tiếp tục chúng ta đến công tắc uh, đế tiếp theo uh, là quá trình thi công uh, ờ, bóc đế âm video này uh, tôi xin giới thiệu đây là video uh, là thi công bóc đế âm vách bê tông sau khi đã tháo mút xốp vệ sinh và chuẩn bị các bước bên trên thì người ờ, công nhân chuẩn bị ờ, đế để đặt đúng vị trí ờ, cao độ bóc cũng như theo bản vẽ đã được phê duyệt từ các bên bọc bê âm thì uh, vữa của thi công bóc đê âm thường là vữa uh, mát sẽ phải cao hơn so với uh, à, vách tường cứng max sẽ phải cao hơn là, là, là vách tường mềm thì uh, bước đầu tiên đó là phải uh, lấy uh, cốt thì cốt cốt thường thì uh, trong một căn hộ thì sẽ phải có một cái cốt sàn đã có sẵn là cốt uh, 1 mét thì uh, mình dẫn vào trong uh, căn hộ uh, trong cái phòng hoặc là trong cái vị trí mình uh, muốn uh, thi công thì uh, như đây các bạn đã thấy là là, là à, chúng tôi đã dẫn về à, vị trí này và làm à, ờ, đúng mực đúng chỉ mực à, cốt một mét ồ oh, anh làm cái này là, là là là giữ dây lại đúng không giữ dây lại mấy nay đi lấy uh, vữa với lại là vật tư khó <laughs> làm mi gói thầu mi nên là uh, mấy <laughs> cái uh, vật tư thiết bị của xây dựng nhiều khi cũng cũng rất chi là là là khó khăn mình à, may mà nó không bắt ờ, làm ờ, bê tông chứ ở ờ, một số nơi là, là, là em biết là các cái công trình khác á, là còn bắt là dùng uh, sau khi mà mà mà, mà tô vậy này là anh phải uh, dùng lưới để để để để dán vào chống đứt đấy chứ tại vì cái cái lỗ của anh là quá lớn sau khi uh, chúng ta tám test định vị tám test uh, sơ thì uh, chúng ta bắt đầu mà đến công tác là định vị và cố định đấy và sau khi cố định thì ờ, đúng cái cao độ mình đi ờ, cao độ thì đi bóc ví dụ bóc thường bóc như của chúng tôi đây là bóc uh, trong ổ cắm thì sườn là khoảng 300 350 hoặc là 600 650 cũng tùy bóc thì thường sẽ phải cân đi vô ba vị trí phương ngang phương vuông x y và z phương vuông x y z cuối cùng thì ờ, chúng ta trám test và hoàn thiện ờ, lại ờ, vị trí À, hôm nay video hôm nay chúng tôi uh, giới thiệu đến đây là quý vị và các bạn là đến uh, đặt đế âm tường âm vách bê tông thì uh, quá trình để hoàn thiện một uh, hệ thống điện đặt ống à, chôn đế thì uh, video tiếp theo tôi sẽ trình bày thêm về uh, cách thi công uh, ống uh, cho đi ống uh, âm tường âm vách bê tông thì uh, đã có sẵn thì uh, tôi sẽ giới thiệu về âm tường và căn chỉnh lại cho các, các bạn đã thấy là căn chỉnh lại là nó, nó thẳng vuông góc rồi xin cảm ơn ờ, các bạn đã chú ý lắng nghe và đón video tiếp theo